gái Cà Mau dịu dàng Thương lắm câu hò giữa dòng tam giang Đò đưa em đến năm căn Đò đưa em về đất muối Cho tôi tìm mãi bóng hình ai Sông dài nước lớn tao ghé dập yêu nghe nhớ em nhiều giữa chiều quanh. tràm xanh theo gió đưa hương trời u minh mùa nước nổi em đâu rồi tôi biết tìm đâu cà mau ơi cà mau tình quê hương dạt dào trăng cái tàu sôi sáng đời nhau cà mau ơi cà mau chờ em đến ba đầu bao mùa say chỗ bông là mấy mùa nhớ mong thương người em gái cà mau dịu dàng ánh nắng cung đàn giữa ngày tìm em theo dấu chim bay đầm dơi đêm dài nhớ mãi em đây rồi em gái cà mau gió xuân bay về cà mau qua đầm dơi nước sông lưng lờ bông cánh quang bao trùm khung trời đẹp tươi lá hoa biết đâu trời xuân chúng mình về dung năm ca cùng lắng nghe khúc ca bình minh tiếng hò dịu dắt xa đưa dòng sông nước trôi sóng xô con đò đêm chung mình giá từ cùng nhau lưu luyến bao ân tình khung trời cả Cà Mau ơi Cà Mau Tình quê hương dạt dào Trăng cái tàu sôi sáng đời nhau Cà Mau ơi Cà Mau Chờ em đến ba đầu Bao mùa xây chỗ bông Là mấy mùa nhớ mong Thương người em gái Cà Mau dịu dàng cung đàn giữa ngày mùa sang tìm em theo dấu chim bay đầm giới đêm dài nhớ mãi em đây rồi em gái cà mau tìm em theo dấu chim bay đầm giới đêm dài nhớ mãi em đây rồi em gái cà mau